Chào mừng bạn trở lại để nghe video tiếp theo về môn học bảo vệ. Chương 12.3 Phương pháp A, B, C, D, E Nếu bạn cảm thấy thích thú để nghe thêm những đoạn trích dẫn từ những cuốn sách có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày, thì bạn có thể nhấn vào nút Abonnement đăng ký. Hay những đoạn trích giảng có ý nghĩa thì bạn khởi động một ấn like, bạn nhé. Và đây là Môn học bảo vệ. Chương 12.3. Phương pháp A, B, C, D, E. A. À, đường hàng không. Đường hàng không, phương pháp sau đây. Bệnh nhân có thông thoáng đường thở không? Nếu đường thở không thông thoáng thì có nguyên nhân, chẳng hạn có dị vật chặn đường thở không? Bệnh nhân có nằm hoặc ngồi theo cách tạo ra đường thở không thông thoáng không? Bệnh nhân còn thở không? bạn có thể làm gì? Phương pháp sau đây. Nâng cầm nạn nhân nếu họ bất tỉnh. Nâng cầm lên và hướng về phía trước để tạo đường thở tự do. Kiểm tra xem nạn nhân còn thở sau khi được thông đường thở tự do hay không. Đặt tay sát vào miệng bệnh nhân và cảm nhận nghe nhìn. Bạn có cảm thấy hơi thở trong tai, bạn có nghe thấy tiếng thở, hay bạn có thấy lồng ngực di chuyển lên xuống không? Hãy yên lặng lắng nghe trong hai giây. Nhịp thở không bình thường. Bắt đầu hồi sức tim phổi. Gọi là HLR. Thở có bình thường không? Tiếp tục lắng nghe hơi thở trong 60 giây. Nếu bệnh nhân thở bình thường, sau khi kiểm tra, bạn nên đặt bệnh nhân nằm nghiêng để đảm bảo rằng bệnh nhân tiếp tục duy trì đường thở thông thoáng. Trường hợp dị vật trong đường thở và bệnh nhân không tỉnh táo tìm cách làm cho bệnh nhân tự ho ra. Miễn là bệnh nhân còn đủ sức để làm việc này, thì đó là cách hiệu quả nhất để lấy dị vật ra ngoài. Luân phiên giữa việc đấm năm đấm, vào giữa hai xương bả vai và ấn vào bụng họ. Nó được gọi là thủ thuật Heimlich. Trường hợp dị vật trong đường thở của bệnh nhân, làm cho họ bất tỉnh. Thực hiện HLR và kiểm tra xem dị vật có lọt vào trong khoang miệng hay không, vào giữa mỗi lần hít thở. B. Thở Thở, phương pháp sau đây. Bệnh nhân thở như thế nào? Nếu bệnh nhân tỉnh, anh ta có thể nói mà không bị cản trở không? Có tiếng ồn, tiếng rít hoặc tiếng bíp không? Bệnh nhân thở nhanh, hay chậm, hay bất thường? Màu da có thay đổi không? Môi chuyển sang màu xanh vì do thiếu oxy. Bạn có thể làm gì? Phương pháp sau đây. Bệnh nhân bất tỉnh, và đang thở, nên cho họ nằm nghiêng và được theo dõi. Nếu họ không còn thở bình thường, bắt đầu HLR. Người bệnh tỉnh, khó thở, nên cho họ ngồi xuống, cho dễ thở. Cố gắng trấn an bệnh nhân. Quan sát và báo cáo nếu điều kiện thay đổi. Nếu bệnh nhân thở bình thường, bắt đầu hô hấp nhân tạo. C. Xây dựng. Lưu thông, phương pháp sau đây. Có các dấu hiệu rõ ràng cho thấy bệnh nhân có vấn đề về tuần hoàn hoặc suy kém tuần hoàn không? Da nhợt nhạt, lạnh, ẩm. Chảy máu liên tục, quần áo dính máu. Giảm ý thức, ngủ liệm đột ngột. Dấu hiệu nhồi máu cơ tim. Bạn có thể làm gì? Phương pháp sau đây. Cầm máu đang chảy bằng cách đè lên vị trí bị thương và nâng cao vị trí bị thương nếu có thể bệnh nhân có dấu hiệu suy tuần hoàn rõ, nên nằm thẳng trên nền hoặc nền nhà. Nếu bệnh nhân bất tỉnh, cô ấy nên nằm nghiêng. Trấn an bệnh nhân. Giữ ấm cho bệnh nhân và quan sát. Nói chuyện với bệnh nhân và yêu cầu cô ấy mô tả bất kỳ cơn đau nào. D. Khuyết tật. Mức độ ý thức, phương pháp sau đây. Ý thức bệnh nhân thế nào? Bệnh nhân có đau ở đầu không? Bệnh nhân có các triệu chứng khi tai biến không? Bạn có thể làm gì? Phương pháp sau đây. Đánh giá mức độ ý thức của bệnh nhân. Sử dụng cách đo nhận thức AVPU. ALERT, người đó đã tỉnh và biết bạn. Bệnh nhân có thể di chuyển cánh tay và chân của anh ta. Lời nói, bệnh nhân nói chậm lại và kích thích bằng lời nói để phản ứng lại việc bạn nói chuyện hoặc hét vào mặt anh ta anh ta có một số chuyển động nào không? Có thể nói, hoặc tạo ra âm thanh. Bệnh nhân có vẻ xa cách. Đau, bệnh nhân phản ứng với kích thích khi đau, bằng cách véo hoặc ấn. Anh ta có thể phản ứng bằng cách mở mắt, tạo ra tiếng động, co giật, hoặc nói chuyện. Không đáp ứng, bệnh nhân không phản ứng với cơn đau, hay nói chuyện. Đánh giá bệnh nhân, và tìm kiếm các triệu chứng đột quỵ, bằng cách xét nghiệm S-to-S nói, lắng nghe xem bệnh nhân nói ngọng, không mạch lạc, dùng từ sai. Lên, yêu cầu bệnh nhân, giơ hai tay ra trước mặt, và giữ ở đó. Tìm kiếm sức mạnh giảm, ở một trong các cánh tay. Sơ mai, làm cho bệnh nhân mỉm cười. Tìm kiếm sự biến dạng của khuôn mặt, do liệt nửa người. E, tiếp xúc. Phát hiện thiệt hại, phương pháp sau đây. Bệnh nhân có vết thương nào khác, ngoài vết thương, mà ông ta đã phát hiện không? Bệnh nhân có nguy cơ bị lạnh không? Bệnh nhân có thể tự nói với mình điều gì? Bạn có thể làm gì? Phương pháp sau đây. Cân nhắc nhất, hoặc cởi bỏ quần áo, nếu cần, để kiểm tra. Vết cắt, vết thương, và chảy máu. Vết bầm tím lớn dần. Gãy xương. Bỏng. Sờ bên ngoài quần áo, xem bệnh nhân có thấy đau khi chạm vào không đảm bảo không để bệnh nhân bị nhiễm lạnh, khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Đặt áo khoác, chăn hoặc thứ gì khác bên trên và dưới nạn nhân nếu họ đang ngồi hoặc nằm. Di chuyển bệnh nhân vào bên trong để bảo vệ cô ấy khỏi thời tiết và gió nếu có thể. Làm mát vết thương nếu phát hiện có vết bỏng. Ổn định gãy xương. Nói chuyện với bệnh nhân và hỏi những thông tin hữu ích. Tình trạng bệnh có lâu không? Điều này đã xảy ra trước đây chưa? Bạn có mắc bệnh gì không? Bạn có dùng thuốc gì không? Bạn có bị dị ứng gì không? Hôm nay, bạn đã ăn uống gì chưa? Bạn nghe xong, môn học bảo vệ. Chương 12.3 Phương pháp A, B, C, D, E Chương 12.3 Phương pháp A, B, C, D, E kết thúc tại thời điểm này. Nếu bạn cảm thấy thích thú để nghe thêm những đoạn trích dẫn từ những cuốn sách có ý nghĩa trong đời sống hàng ngày, thì bạn có thể nhấn vào nút Abonnement, đăng ký. Hay những đoạn trích giảng có ý nghĩa thì khởi động một ấn like, bạn nhé. Tôi luôn vui mừng bạn sẽ trở lại để nghe tiếp theo về chương 12.4 cho đến chương 12.14. Đây là cách tôi đóng góp một bài viết hay, phù hợp và hữu ích cho cá nhân hay cho nhân viên bảo vệ, những người sẽ làm việc với tư cách là nhân viên bảo vệ. Chào thân ái!